Hello, uh, xin chào bạn. Sau này đang uh, xin giới thiệu các bạn máy Isopel Mark uh, 9000. Dòng này quay uh, tay trái các bạn nhé. Đang uh, review máy đây. Máy các bạn uh, đây là tên máy. Mark 9000 à, ờ, 8 cộng 1 vòng bi các bạn nhé ờ, tay quay à, được mạ, mạ vàng rất đẹp các bạn tỷ lệ của máy là 6.3.1 cước uh, 0.26 mm là chứa được uh, à, 110 mét cước 2.85 ờ, cước chớ được 180 ờ, m cước 3 chấm tương đương với 3.5 nữa là 140 m margin ờ, China sản xuất các bạn nhé tay quay rất nhẹ quay rất nhẹ bạn này dưới đây có nút tháo đây các bạn bấm nút này bạn bạn xuống bạn tháo được lô và vệ sinh nhanh được bảo dưỡng rất nhanh Đấy. bạn tháo được lô luôn Rồi các bạn à, lắp vào thì nó cũng đúng theo cái cỡ của nó là vào thôi rất nhẹ bạn à, tăng chỉnh tăng chỉnh à, cước đây các bạn tăng chỉnh tốc độ của lô đấy độ nhào cước đấy xả như kiểu xả máy đứng là bạn chỉnh à, ở cái núm đầu máy đây các bạn chỉnh ngay tay quay trọng lượng của máy đây các bạn cân cho bạn trọng lượng của máy trọng lượng của máy là 780 gram 700 à 7 78 gram rất nhẹ chưa được một là lạng chưa được 100 gram rồi một lạng Đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang uh, à, sinh để giới thiệu các bạn máy Isabel Mark 9000 Hải Đăng ờ, Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing